Bánh chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã đến với kênh Trọng Kha Cuộc Sống Cà Mau thì à, Hôm nay em à, rất vui khi à, được gặp lại quý cô bác, anh chị và các bạn à, Quý cô bác, anh chị và các bạn thân mến thì Hôm nay là ngày 29 tháng 3 à, Thì bất ngờ à, em có nhận được cuộc gọi của chị Bưu tá gọi cho em thông báo là mã biên của Google đã đến nơi thì em chuẩn bị để về à, nhận mã pin thì à, trước khi nhận mã pin thì em cũng à, chia sẻ đến quý cô bác anh chị và các bạn đôi điều về cuộc sống miền Tây quê hương Cà Mau của em thì quý cô bác anh chị quê hương của em là quê hương ở Cà Mau ở Đầm Dơi Cà Mau thì em làm những clip chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn về văn hóa ẩm thực và đời sống xung quanh con người ở miền Tây Cà Mau bên cạnh đó là những à, món ăn đơn giản nè rồi những chuyến à, du lịch à, về quê hương của em <clears throat> thì hôm nay là à, gia đình em có làm bữa cơm nho nhỏ để ăn mừng cũng như là ăn mừng công công mình nỗ lực để mình làm nói chung là em làm youtube thì thời gian thì cũng rất là lâu đợi chờ 4 tháng thì hôm nay là vô tình là nhận được cuộc gọi của à, chị Bô Tá thông báo cho em là đã nhận thêm pin em rất vui à, em rất vui khi à, được à, cuộc gọi này với cô chú anh chị và các bạn à, thân mến thì à, về à, mình làm à, kiếm à, thêm thu nhập trên YouTube á, thì nói chung á, thì à, rất là khó và thời gian mình làm đó thì bỏ ra công sức rất là nhiều với cô bác anh chị có rất nhiều cô chú anh chị à, đã làm và đã phát triển kênh nhưng mà theo mình nghĩ thì nó cũng uh, uh, kiên trì thôi mình làm thì thời gian tới đâu thì mình làm uh, như là mình phải có uh, nhẫn nại để uh, được cái kết quả uh, sau cùng đó là mình uh, nhận được những gì mà mình uh, nỗ lực rồi bây giờ mình uh, sẽ không dài dòng thì uh, hôm nay là uh, em uh, quay sơ qua về cái uh, uh, món ăn buổi sáng nha thì uh, chút xíu nữa em uh, đi à, lấy mã pin rồi về em à, chia sẻ tiếp đến à, quý cô chú anh chị ha buổi sáng hôm nay thì gia đình em là, là ở miền Tây nha thì làm món cá kho mắm thì hồi nãy có lấy mắm ra rồi mắm ra bỏ vô trong chảo nè mắm cá đồng cá phi để kho kho mắm thì là món ăn cũng như là xưa giờ xưa nên rất là lâu đời nha ở miền Tây Cà Mau rồi kho mắm rồi ăn với uh, giá ở đây cũng có uh, ít tôm nữa quý cô bác anh chị à, tôm thẻ tôm thẻ này thẻ à, thiên nhiên nè rồi cá thì bằng sẵn à, bằng bằng sẵn luôn để uh, sáng buổi sáng rồi tại vì có công việc gia đình mình thì ở uh, quê thì uh, hai đứa nhỏ đi học thì làm sẵn thì về nấu đồ ăn nấu thức ăn thì có tôm thì có cá cá phi kho mắm nè thì công việc thì à, nói chung ở miền Tây thì có gì ăn đó mình à, có cá phi thì mình làm cá phi rồi kho mắm ha bỏ vô để à, kho mắm ăn mắm miền Tây mắm à, rất là ngon luôn nha thì à, mắm này là mắm nhà làm có à, cá nhỏ nhỏ đó mình làm mắm để dành ăn rồi kho mắm thì làm thì nó cũng đơn giản thôi rồi mắm mình bỏ vô mình nấu nấu xong mình bỏ cá vô chút xíu nữa mình nêm rồi tôm thì lọt ra kho mắm luôn ha tôm thì làm được nhiều món mình làm lẩu thái nè rồi tôm khô nè tôm luộc gói rau gói bánh tráng giờ mình à, làm à, kho mắm luôn thì lần đầu tiên à, nghe cuộc gọi của chị bô tá thì mình cũng rất là vui thì tại vì trong thời gian mình làm lâu lâu lắm rồi mà mình suy nghĩ là mình không biết là mình có uh, nhận được cái à, mở pin của ờ, Google hay không thì à, mình cũng à, rất là nóng lòng và chờ đợi nhưng mà thật là bất ngờ ở Đầm Dơi Cà Mau thì cũng nhận được mở pin của Google AdSense thì chút xíu nữa à, mình à, đi ra ngoài à, chỗ vô cục đó, chỗ à, nhận pin đó nhận nhận thư thì mình sẽ lấy thư đó rồi mình chia sẻ lại cho à, quý cô bác anh chị à, đang cũng như là mình đang à, phát triển kênh và đang làm kênh à, để à, nhận tiền của à, Google mình nhận nhận được cái mã mã mã pin đó mình nhập vô để mình nhận thanh toán của Google như thế nào ha thì cũng à, mình à, biết tới đâu thì mình làm mình chia sẻ đó tới đó cho à, anh chị em gần xa để à, mình cùng nhau mình phát triển kênh cho nó tốt hơn lọc mấy tôm thẻ với tôm đất ra được nhiêu chút nữa thì cá nó chín mình cho tôm vô sau mắm rất là thơm luôn mắm này và ăn với bún nước lèo thì ờ, rất là ngon nha thì ờ, giá giá ờ, cộng nó dài dài và vợ mình đang hớt bọt đó quý cô chú anh chị à, đang hớt bọt à, phía trên à, hôm nay vợ em nấu món mắm kho ăn với à, giá rau giá ha thì à, quay lại à, chia sẻ đến à, quý cô bác anh chị bữa cơm à, đơn giản à, của gia đình ở miền Tây ha thì à, nêm thì mắm thì có à, mắm nó mặn rồi giờ cho thêm ít bột ngọt thêm ít bột à, ngọt nữa thì à, được là mắm này nấu mắm rất là dễ à, vợ em đang à, nấu mắm để dùng cơm buổi sáng thì quý cô bác anh chị thì hôm nay giờ này thì gần 1 giờ chiều rồi thì em à, tranh thủ thời gian để em đi à, chạy đi ra ngoài à, chỗ bu điện đó chỗ chị bu tá hồi nãy gọi cho em đó là nhận mã pin thì à, à, em chia sẻ với cô bác anh chị tới đây thì em sẽ đi à, lấy mở pin nha rồi mọi người ơi thì à, hiện tại là em à, đến à, chỗ à, bưu cục à, thư nha mọi người thì ở đây à, là ông gọi là em yêu cầu à, gửi về à, coi à, mã là bưu điện Cà Mau thì à, sáng nay thì có à, chị bưu tá chị gọi về Đầm Dơi nhận thì Thư đã chuyển về hiện tại là ở khu vực huyện Đầm Dơi nha thì bây giờ mình đi vô đây mình hỏi hỏi mấy chị này như thế nào nha để mình nhận thư rồi mình chia sẻ tiếp cho mọi người coi nha rồi mời mọi người cùng với em đi vô trong đây để nhận Rồi, vô đây nhận thư nha mọi người à, chị ơi hồi nãy có cái chị à, gọi là cho em à, nhận thư à, google á cho em nhận thư mình đang đợi lấy cái mã pin nha mọi người thì thật ra là mình à, đã xác nhận rồi nhưng mà tại vì mình lấy cái mã pin này về là mình chia sẻ cho mọi người cái cách để à, lấy mã pin ngay rất là dễ rồi đây đây là thư à, của Google gửi về ha thì hiện tại là trong này là có 6 mã số nha mọi người thì mình sẽ đi về rồi mình chia sẻ tiếp nha rồi các bạn ơi mình mới về về tới nhà nè thì ở đây trên tay mình đó là một cái lá thư ha lá thư của à, Google AdSense gửi à, về à, mở pin về cho mình thì sau 3 lần mình chờ đợi thì tháng thứ ba thì cuối cùng mình nhập địa chỉ chính xác và đã gửi đến nơi của mình ha hiện tại là mình ở Đầm Dơi Cà Mau thì mình đang ở Đầm Dơi Cà Mau thì hôm nay là ngày 29 thì đúng là ngày cuối tháng rồi thì mình cuối cùng cũng nhận được máy pin thì mình làm video mình chia sẻ đến quý cô bác anh chị nào à, làm à, YouTube mà chưa nhận được mã pin thì mình cứ à, gửi yêu cầu à, à mã pin để mình à, nhận được nha thì quan trọng là cái à, thông tin của mình điền cho chính xác để mình à, nhận được à, mã pin từ Google thì hiện tại bây giờ là theo như mình à, tìm hiểu thì à, cách xác nhận mã pin à, mới bây giờ thì cũng rất là dễ nha mọi người thì tại hiện tại là à, Google AdSense này á, là à, Google à, AdSense AdSense này là của Việt Nam nha thì à, trong cái thời gian mà mình nhận quả pin thì cũng rất là mau thì đúng theo tháng đúng theo ngày thì à, đúng theo ngày thì mình sẽ nhận được mã pin thôi thì những cái kênh nào mà cô chú anh chị đang làm mà cũng như chưa nhận được mã pin thì quý cô chú anh chị cũng yên tâm ha mình cũng có mã pin trường hợp mà mình không có mã pin thì mình có thể mình xác nhận kênh của mình bằng giấy tờ tùy thân qua tháng thứ tư rồi thì à, ở đây là cái mã pin ha và mình chia sẻ với mọi người à, cho phía trong à, mình sẽ bóc thư nha đó cái thư này thì à, còn dán luôn tem và mình sẽ bóc ra cho mọi người thấy nè thì mình à, lọt thư ra nè mình coi cái phía trong để à, mình lấy mã số mình nhập vô cái à, tài khoản à, sen của mình ha đó, thì à, thư dán à, rất là kỹ nha để mình coi phía trong này là cái gì đây đó một cái miếng giấy và có tên có địa chỉ luôn có tên có địa chỉ luôn nè đó. rồi à, mình à, chia sẻ cho mọi người là à, thư ha cái thư đây thì ở đây là cái à, mã pin ha thì nó có cái sáu chữ số 6 chữ số và mình à, để coi mình coi à, Google nó chia sẻ mình nó gửi thư mình nó nói những gì ha thì ở đây là tên địa chỉ của mình thì đầu tiên là tên địa chỉ của mình nè thì à, đã có rồi thấy tên địa chỉ của mình thì có rồi ha rồi tiếp theo là về phần ở dưới là chào mừng bạn đến với Google AdSense tài khoản của bạn đã của bạn hiện chưa được thiết lập để nhận thanh toán mã số nhận dạng cá nhân tức là mã số pin đó các bạn thì à, Google AdSense của bạn được bao gồm trong thư này đó, nó gửi cho mình trong thư này ha vui lòng làm theo hướng dẫn để xác minh địa chỉ của bạn tức là vui lòng làm theo à, địa chỉ của lá thư này nha để à, khi mà mình à, nhập vô để khi mà để khi mà để mình nhập vô tài khoản á, mình nhập hóa pin á cho nó dễ thì hãy đăng nhập vào tài khoản Excel và thẻ xác minh mã pin trên trang của bạn đó nhập mã pin chính xác nhập mã pin của bạn chính xác như mã xuất hiện ở bên phải và nhấp vào lưỡi đó, tức là cái mã à, đây nè các bạn cái mã bên phải nè rồi nhấp vào gửi ha rồi xem thêm hướng dẫn gần đây tức là ở trên à, đây thì nó có trong cái đường link để mình à, truy cập vào đây để mình xem cái hướng dẫn ha xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ dừng phân phát quảng cáo trên toàn bộ tài khoản nếu bạn không sử dụng mã pin này để xác minh địa chỉ của mình trong vòng 4 tháng tức là trong vòng 4 tháng mà các bạn không nhận được mã pin này thì nhà sản xuất quảng cáo sẽ ngừng phân phát quảng cáo cho nên à, các bạn cần phải à, xác minh à, địa chỉ của mình à, thật chính xác để à, nhận được cái mã pin của Google gửi về về ha để cho tài khoản của mình không được không không bị à, hiển thị quảng cáo không bị ngưng hiển thị quảng cáo thì à, nếu mà trong cái trường hợp mà 4 tháng mà các bạn không à, nhận được mã pin này thì các bạn có thể à, gửi giấy tờ giấy tờ tùy thân thì cũng rất là dễ ha mình gửi giấy tờ tùy thân cũng rất là dễ rồi cảm ơn nhóm Google AdSense thì à, ở dưới sau cùng thư này á, thì à, nó có để là à, đây là mã thư dành riêng cho tài khoản của bạn và địa chỉ thanh toán bạn muốn xác minh vui lòng không chia sẻ mã này cho bất kỳ ai đó thì một mã là một tài khoản nha quý à, anh chị thì à, kênh của mình thì làm ra thì cũng à, cũng khá lâu và mình cũng chờ đợi thời gian này thì cũng đã 4 tháng đã 4 tháng và mình bất ngờ mình nhận được thư của à, Google AdSense gửi cho mình hôm nay đó là ngày 29 à, tháng 3 được lá thư để mình làm à, để mình nhập vô trong cái tài khoản mà mình nhận thanh toán ha và sau cùng là à, em chia sẻ video đến các bạn về cách nhận mở thư rất dễ thì đến đây cũng xin tạm dừng và xin kính chúc quý cô bác anh chị và dạ, các bạn à, đang à, làm kênh và cũng đang phát triển kênh đó thì à, được nhiều à, à, thuận lợi nha và sẽ nhận được mã pin như mình và bây giờ mình xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị video tiếp theo ha